Bạch Tư Tôn Thiểu Kính thưa quý vị quan khách, con xin được thông qua chương trình buổi lễ hôm nay năm đặc giá được đọc nhiệm văn chào mừng sáu Anh Liên Đo Trường đọc báo cả con xin đọc lời cảm tưởng tám Thường cho cả em đó chính Đạo tư Đại Đức Trường Minh mười lời cảm đạo của báo tổ chức Kính mời chú Tôn Đức cùng cả quý vị Xin mời quý vị cùng đón xem khắp nơi khó khăn gian nguy không sợ chúng ta chung xây nương trời quyết tâm phục vụ tiên bước ta nguyện cùng quyết tâm ta cùng ra đi với chúa nào ta lên đường ta cùng ra đi với chúa chuyên giao tin mừng nào mình cùng nhau vững bước nào mình cùng nhau góp sức nào mình cùng nhau góp sức giao truyền khắp nơi ta cùng về đây thăm sáng tình yêu cho người ta cùng về đây thăm sáng tình yêu cho đời nào mình cùng nhau tiến bước nào mình cùng nhau thắp sáng nào mình cùng nhau thắp sáng tình mình khắp nơi khó khăn gian nguy không sờn chúng ta chung xây lương trời quyết tâm biển bước ta báo lòng dân dân phối bao gia đình dân từ trung ương bán lòng dân dân bao gia đình dân từ tỉnh thừa thiên huế gia đình dân từ mong xã xã thực hiện tạm ngưng học tăng ngưng sinh hoạt và chuyển qua sinh hoạt trực tuyến để làm bảo công tác cho phòng chống dịch đến hôm nay trải qua sáu đơn vị vào ngày một tháng ba năm hai hai nghìn mươi bảy hiện nay vì nhiều lý do có báo hiệu đã tạm ngưng tạm ngưng sinh hoạt và thường trực ban huynh trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đã cùng nhau vấn vấn về tại nơi đây tại ngôi nhiều phật đường văn giả đầy tình thân thương và tấm cũng đầy để tham dự để kỷ niệm chu niên lần thứ năm nay hai của gia đình phật tử văn giả lời nói đầu tiên được hết cũng có xin thành kính cầu tụng công dung thân tâm thừa an lạc kính chúc toàn thể quý vị vị lúc thành đạt và công đừng những đức theo đến ngày hôm nay mặc dù là trải qua nhiều sự biến đổi trong của thời gian và thế cuộc mãi ở gia đình phật tử quan xã vẫn trụ vững và tồn tại cho đến bây giờ điều đã tương đồng và cảm thấy hơn nữa là gia đình phật tử quan xã ngày càng lớn mạnh về nhiều nhất nhất nhất là điểm sinh thắng cho các em để việc với Chúa nào ta lên đường ta cùng ra đi với Chúa chuyên giao tên mừng nào mình cùng nhau vững bước nào mình cùng nhau góp sức nào mình cùng nhau góp sức giao truyền khắp nơi ta cùng về đây thăm sáng tình yêu cho người ta cùng về đây thăm sáng tình yêu cho đời nào mình cùng nhau tiến bước nào mình cùng nhau thắp sáng nào mình cùng nhau thắp